tối về mới vừa lên trên giường mà chưa kịp ngủ gì hết trơn nó làm cho một cái tầng một cái cái giường sạch xuống một cái rốt <laughs> mấy người ở dưới người ta hết hồn tao tưởng là anh gì chắc dữ dội lắm ở trên này. mình cũng mặc cỡ nín thinh không dám nhúc nhích cứ cái giường nó sập nghiêng vậy thì cứ để nghiêng vậy <laughs> nằm vậy nè à, sợ sợ hồi ở dưới nó nghe tại vì mình mướn ở trên lầu cái mơi sáng chủ nhà người ta lên người ta cười quá trời người ta nói có làm sao không là không có cái người ta lên người ta sửa cái giường lại người ta nói hồi hôm qua người ta đóng cái đinh đó, cái đinh đó nó hơi cạn ừ, con đó đứa con đó nói coi như là chỉ có giường sập thôi à. cái người con đóng cái đinh đó thật là bực bội hả <laughs> mà mình gặp nhau trong hoàn cảnh nào hả dạ, cô cô đi dạy rồi xong rồi cô nằm ở trong cái ban về tổ chức về bên đoàn đội bên khâu đoàn đội rồi phụ trách đó thì phải biết hát thì mới vui mới hướng dẫn nó mới sinh động thì cô thì lại không hay biết hát cho nên cô mới nghĩ thôi bây giờ mình không biết hát mình sẽ chuyển qua đàn cho nên cô mới là uh, tìm người để mà cải đàn thì vô tình thì cô tìm ra được là thầy thì cô không có ngờ là học đàn cô tưởng là dễ lắm học rồi là làm đàn được làm đệm được thành thử ra cô thấy ớn quá học có 6 tháng mà coi như không đàn được mấy bài nữa thành thử ra cô từ đó cái cô bớt cô không có hồng thèm không thèm học nữa đầu tình cảm nó nảy sinh đây là thầy dạy đàn của cô thầy là thầy dạy đàn của cô cô linh nghĩ là chú cũng muốn kéo dài thời gian học đàn dạy đàn đó cho nên không có thèm dạy, dạy ờ, chỉnh chu lúc được lúc không đó cố tình để cho cô học lâu chút xíu đó <laughs> cái đúng là không nhưng mà cái đó là mình phải sửa tay à, ra nắm tay nắm này kia rồi để sửa ngón á <laughs> là một cái dịp để mình để ờ, cầm nắm tay hiểu không <laughs> nè đó bấm vô bấm cái tay này vô đó bấm vô nè ha cái tay này để sát vô bấm vô đó như vậy đó cái miệng của chú ác lắm cái miệng chú kỳ mà thật ra đó thì ờ, mình gặp uh, uh, em long này đó thì lại mình lại uh, muốn nắm cái quả tim hơn là quả cái tay à. <laughs> vậy thì chú làm cách nào để chú nắm được trái tim của cô gái ấy thứ nhất là mình chọn cái giờ học sau đi sau cùng đi bạn này học rồi mình có thể đi uống cà phê hoặc là đi ờ, nghe nhạc hay cái này kia rồi đó thì đã có một cái cơ hội để mà nắm tay lần dẫn mà mình nhớ dẫn đi đâu đó là hội chợ tao đàn tự nhiên cái mình thấy sao cái cánh tay của mình nó có cái gì bám chặt quá <laughs> từ đó bám luôn cả một cuộc đời luôn ra là cô đã tròn tay qua tay của cô chú rồi một dấu hiệu để cho thấy là cô mở đèn xanh đúng rồi bật đèn xanh nhưng mà khi nào chú tỏ tình với cô cái mình thì không biết có tỏ tình hay không lúc đó thì mình cũng có hứa hẹn là khi nào khấm khá thì mới lấy vợ sau này cái mình mới ờ, đi làm cái cái cái cái, cái tàu floating hotel đó thì mình làm khoảng ờ, tháng tháng bảy tháng tám gì đó mình nhớ đó thì tới tháng 12 là mình lên xe bông luôn cũng là có tiền rồi đó ha ừ, có, có tiền nữa chứ uh, hai tuần lễ mình là mình sắm được chỉ vàng <laughs> bao lâu cũng mới sắm được chỉ vàng lan tới giờ vẫn chưa có chỉ nào cô có nhớ uh, lần đầu tiên mà chú đặt nụ hôn đầu đời của mình lên cuộc đời của cô lúc mà mới mới đi học á, thì ờ, khi mà đi học á thì à, cầm đàn rồi cái à, đi bộ tới thì nhà của à, anh tâm á có hai cái hàng me thì đi á rồi cái cái cái me những cái lá me với những cái hoa me nó rớt rớt lên trên cái tóc của mình á cái mình đi mình không ngờ lại tới thì ảnh lại biết ảnh lấy Ừ, anh lấy mấy cái ờ, lá me với cái gì cho nên cái bước đầu là cũng như có một cái làm cho cái tình cảm của mình có bị sao động mình cũng không nghĩ là ổng làm cái việc đó có cản không không dạ dạ không cản <laughs> nhiều khi nó cũng là nằm trong chiến lược cố tình để lá me rớt vô trong tóc chiều nay con về con sẽ để lá me rơi đầy đầu con <laughs> rồi cái cứ quen với nhau mà kéo dai dẳng gì đó mà nó cũng ờ, bảy tám năm nó cũng không ai nói với ai là à, anh thương em hay là em thương anh tại vì mình thì nữ rồi thì làm sao mình nói được cái đó cho nên mình cứ đợi ảnh thì ảnh lại không nói mình cũng lì mình cũng không thèm không nói, nói luôn. luôn không nói luôn khoảng chiều chiều tối tối khoảng chín mười giờ đêm thì ảnh tới nhà của cô nhà của cô thì ở ở thì nghe tại chợ đó cái ảnh gõ cửa cứ tín hiệu của ảnh là cốc cốc 3 tiếng thì đó. dạ thì thì cô cô từ ở trên cô đi xuống cô mở cửa ra là không có được vô nhà nữa tại bà ngoại khó lắm không có cho vô cái ờ, ngồi ngay chỗ người ta bán cháo lòng ở trước nhà và cái ngồi đó nói chuyện cứ ngày này qua ngày kia thì mấy đứa nít ở sớm nó biết nó biết cái tới bữa đó đó ảnh không có tới cái mấy đứa nó chạy qua cọc cọc <laughs> cô tự ở trên gác cô phóng xuống mà cô mở ra chẳng có ổng <laughs> cô biết mấy đứa nó ghẹo cô rồi không mà bữa đó bà bán cháo lòng Ừ, à. không có khách tới nên ế nên được gõ cửa cho ra ăn vậy là chắc cũng có ờ, ăn cháo lòng mối rồi đó chắc cũng cổ phần với cái bạn bán cháo lòng nghe cô chú kể câu chuyện chú nhớ câu chuyện nhà gần cái xóm chú á cái anh chàng kia anh cứ ngày nào ngồi ngay bà bán chè để chờ cô gái kia cứ thế tình yêu họ nảy nở với nhau và đến lúc một thời gian sau kết quả là cái anh đã lấy cô bán chè không không đúng một thời gian sau bà bán chè giàu sụ tại ngày nào cũng bán hết chè vì biết sao không lúc chờ đợi cô ấy á thì quen cô bán chè cứ trò là chuyện người ăn thiếu cô bán chè xong rồi cô kia lấy chồng thì giờ cái tình cảm nảy nở với cô bán chè với anh thế là lấy cô bán chè bà bán cháo lòng bà già lắm rồi thành thử thấy chưa và cuối cùng thì sao nhỉ sao thì đến với nhau mà không nói luôn hả không cuối cùng thì à, ảnh nói cái tự nhiên cái bụp chọn ngày để mà đám cưới cái thì thôi lâm cũng chịu luôn chứ giờ đợi lâu quá <laughs> không chịu rồi còn ai nữa đâu ảnh rồi nghe con cháu lắm rồi cho mẹ mình thấy mình cũng vẫn dám mặt cô tới về nhà nhưng mà bà không chấm được cô nào mà bà chấm cô lâm bà biết mình làm có tiền rồi bà mới nói thôi mày lấy nó đi nó hơn tao mọi phương diện rồi nó là cô giáo rồi nó khéo léo nữa <laughs> để có người đi chợ nấu cơm cho mày khi tuổi già <laughs> cái ờ, tôi mới nói là khéo nhưng mà sao không được có duyên lắm không được đẹp lắm thì bà nói nếu mà nó vừa đẹp vừa khéo nữa thì đâu có đến lượt mày <laughs> à, cái điểm bả chỉ cần nói câu đó cái mình tự nhiên mình thức tỉnh à thì ra qua một cái quá trình như thế cái ngày đám cưới chắc mình vỡ hòa hạnh phúc lắm cô nhỉ cũng lo nó mỗi một cái giai đoạn nó có bây giờ mình kể lại thành câu chuyện vui chứ hồi lúc đó lo chết luôn đó lo là tiền bạc gia đình nó ba má hai bên thì già hết rồi đâu có ai có tiền đâu hai vợ chồng phải bỏ tiền ra để lo cái đám cưới thì nói thẳng ra sợ ngồi á mời bạn bè không ai tới sợ một hồi nó thiếu nợ mà rồi rốt cuộc là có nợ không cô không có nợ mừng quá. quá chú có mời bón cho lòng không ờ à, đó tên cũng quên mời bà cháu lòng <laughs> đúng ra là những chứng tình yêu phải mời bón cho lòng biết đâu bà đi nồi cháu lòng cũng đỡ <laughs> đám cưới xong rồi cái đêm động phòng đó nó diễn ra như thế nào cô trời ơi vui lắm rồi phải đi mướn nhà chủ nhà này cũng tốt lắm tất cả mọi thứ nội thất người ta ra hết bữa đó cô cũng đi làm nữa đám cưới xong cái là đi làm liền à tối về mới vừa lên trên giường mà chưa kịp ngủ gì hết trơn nó làm cho một cái tầng một cái cái giường sạch xuống một cái rốt <laughs> mấy người ở dưới người ta hết hồn tôi tưởng làm gì chắc dữ dội lắm ở trên này mình cũng mặc cỡ nín thinh không dám nhúc nhích cứ cái giường nó sập nghiêng vậy thì cứ để nghiêng vậy nằm vậy nè sợ sợ hồi ở dưới nó nghe tại vì mình muốn ở trên lầu cái mơi sáng chủ nhà người ta lên người ta cười quá trời người ta nói có làm sao không là không có cái người ta lên người ta sửa cái giường lại người ta nói hồi hôm qua người ta đóng cái đinh đó cái đinh đó nó hơi cạn ừ, con đó đứa con nó nói coi như là chỉ có giường sạch thôi à. cái người con đóng cái đinh đó thật là bực bội hả <laughs> cô cho lấy nhau là ba mươi mấy năm mình có bao nhiêu người con ạ à? à vâng thì có, có một đứa gái ờ, duy nhất à rồi thì nó cũng ờ, mới vừa kết hôn hồi tháng 31 tháng 12 vừa qua đó mình làm tình trăm năm có nhiều người cũng mười mấy người thưa chú có người con rồi nhỉ à, mình đi làm á rồi sợ uh, sợ sanh đẻ hoài rồi ờ, công ty nó không thèm ờ, mướn mình mình lo tập trung vô mà làm ăn đồ không nè à. ờ à, cái giường sập lần nữa <laughs> tại vì khi mà tôi đi qua được khách sạn đó thì tôi thấy cái cái điều kiện đó, làm khách sạn nó rất là sướng đại khái là làm cái việc gì nó cũng ở trong máy lạnh không à công việc nó cũng nhẹ nhàng mà lương lại lương bổng lại khấm khá nữa nên tôi về tôi bắt bà phải học anh văn tại vì muốn làm một cái chỗ đó thì là phải học anh văn lúc đó thì chú có làm thầy giáo dạy anh văn cho cô ấy không à lại nữa cũng lại làm thầy nữa tức là trước khi mà dạy bà đó thì bà đã học nhiều trung tâm rồi học rồi cũng không nói được nữa mà đúng rồi tôi luyện hoài tôi phải mở máy cho nghe mà đó chỉ có nghe có cái máy cassette thôi chưa được 10 phút đó là đã ngủ gục rồi tôi cầm cây thước đó tôi mới gõ tôi bắt dậy <laughs> bà vừa dậy mà bà còn cào ngào vừa khóc lóc nói đó ở nhà ba em còn chưa quýnh em lần nào hết mà lại đi gặp anh anh, dám quýnh em đúng rồi lúc ta yêu nhau chưa gì ờ, dạy đàn á mân mê tay rồi kia chỉ từng ly khi ta lấy về dạy tiếng anh lấy thước đánh ta rồi nếu mà người ta hỏi mình nghe không được cái gì á thì mình bung cái vốn mình học thuộc lòng để mà người, người quản lý nước ngoài người ta biết à kể ra thì cô này cũng nói được tiếng anh <laughs> sau đó cô nói được không cũng được tại vì ảnh ảnh ảnh luyện cho ờ, ảnh uh, nhảy vô theo long luôn khi ảnh nhảy vô theo cô thì ở trong đó đó cái bà sếp đó đó bà đuổi ra bà là ta không cần mày ở đây tao có ổng để tôi vô tôi dịch cho vợ tôi là không cần thiết ở đây tao có người dịch rồi tao không cần mày đuổi ảnh ra cái bà đó bà mới nói ờ, tiếng anh với cô thì cô đâu có biết nghe cô mới nói cô nói là cho cô vô làm đi thì ờ, cô hứa cô sẽ biết tiếng anh tại vì à, cô hồi đó cô có học tiếng anh nhưng mà lâu quá cô lo làm à, may vá rồi không à thành thử ra à, không có luyện lại cái bả nghe như vậy cái bả thấy bả cần một cái người để mà cắt đồ thì bả dòm tay của cô thì bả biết cô là thợ ừ. may rồi tại vì có những cái vết chai của những cái đường kéo á rồi cái bả là thôi bây giờ tao chưa trả lời với mày được hay không mày đi về đây rồi nữa tao sẽ gọi tại sau đó về một cái là có một cái bức thơ mời tới để dạ, làm dạ. à, thì lúc đó đó là ráo riết học anh văn học kiểu mà học thuộc lòng á học kiểu mà vô không cho cổ nói mình nói là để cho mình tự nói mình tự nói về một cái bài về cái tiếng anh của mình cái mình nói cái cổ cổ thấy được cổ là thì trước không biết gì hết cái này cũng nói được hai trang giấy học gần chết luôn rồi một tuần lễ học còn phải nhấn nhá rồi nữa chứ đâu phải học thuộc lòng đọc cái ào đâu cảm à, phải biểu cảm rồi nên thành thử ra mình phải thuộc thì cả thuộc mình mới biểu cảm được nói chung là tình yêu của cô chú xuất phát từ thầy trò nhau <laughs> à, từ dạy à, đàn cô tới dạy tiếng anh luôn trong quá trình tìm hiểu như thế rồi đến khi yêu yêu xong rồi mà cần cả chục năm mới lấy nhau vậy thì cái bí quyết nào trong những lúc mà dầu sôi lửa bỏng cãi nhau như thế thì ai sẽ là người nhường nhịn ai làm sao để vượt qua những cái cuộc cãi vã như thế để hạnh phúc cho tới ba mươi mấy năm như thế cô chú cô nhịn cô nhịn <laughs> cô là người nhịn với cô không có chấp dứt mấy cái chuyện đó cô ờ, chỉ tính một cái chuyện lớn lao thôi à ý mà ờ, ảnh cái... thì ảnh lười la ảnh trong cái thời kỳ mà quen biết á thì coi như bản nhịn tối đa không cái gì <laughs> coi như không có cái gọi gì là tranh cãi cãi cọ hết á chỉ có sau này thôi khi cái <laughs> sau cái ngày cưới thôi thì nó còn có những cái tranh cãi cái nữa chỉ nhìn lúc yêu nhau thôi thì đúng rồi lúc yêu nhau không lấy thước gõ người ta giờ lấy nhau xong rồi gõ người ta đúng sao ta rồi, nhìn được nữa sao ta nhìn được nữa nói chung mọi người đều có lỗi đó rồi sau đó thì à, sau lúc cưới nhau rồi thì cô không có nhịn nữa đúng không à. <laughs> không cô cũng nhịn không chứ tại vì chú nói vậy chứ giống như là ờ, làm bếp hay là gì đó cái ảnh làm ảnh bài tùm lum hết trơn thì cô không có chịu cô la đừng có bài à, cái cô nhắc là cái này nè nghe nhớ nha xong rồi là để vô trong cái bồn rửa chén dùng cho lâm đi nha cái ảnh la một cái quét ảnh la sống bao lâu nữa mà gây rắc rối <laughs> ảnh la ảnh la một cái là là hết hồn hết vía luôn chén mình cầm sợ còn rớt nữa đó cái long nó trời gì la dữ vậy cái xăm rồi cái thôi thì nói chuyện lại kệ đi tại vì cho ảnh la đi bạn cho ảnh giải tỏa cái nỗi bực bội trong con người của ảnh rồi với lại cho cái nhà nó ấm lên <laughs> cho ảnh la la la la cô bình thường à. thấy chưa con mốt chồng của la con cũng nhìn không con không lấy chồng nữa chú ơi con không lấy chồng bây giờ chú thấy rằng giữa cô và chú có những điều gì hợp với nhau và những điều gì chưa hợp với nhau trong suốt quá trình ba mươi mấy năm như thế để cô nói luôn ảnh nói chậm chạp quá <laughs> coi như giống như trái ổi vậy người thích ăn cái vỏ người thích ăn cái ruột cô thích ăn cái ruột ảnh thích ăn cái vỏ thành thử ra dung qua dung lại thì coi như nó được với nhau nó hòa hợp với nhau giống như là ảnh thì không có biết uống cà phê cô thì lại thích uống cà phê đó cái hồi lúc quen nhau đó ảnh thích cà phê thì thì thì, thì cô á ưa chăm cà phê cho ảnh uống thấy ảnh uống thấy ảnh khoái quá cái ờ, một đống cà phê cô làm luôn một lượt luôn nó kẹo béo luôn ảnh uống vô cái ảnh bực ảnh chịu không nổi say say xỉn luôn bị bệnh à, bị bệnh mấy ngày luôn từ đó về sau hết bỏ cà phê à thành ra cô ghiền cà phê <laughs> cô không ghiền gì thì cũng như có thì uống không có thì thôi vậy đó bây giờ chú thích uống gì thường thường là uống trà hoặc là nếu nói có giống giống cà phê là uống cacao á <laughs> uống cacao là là, là thấy trong người nó cũng nó khỏe đi quá. uh, vô quán thì chú kêu gì thường chú kêu gì thường vô quán thì kêu nước ngọt không à <laughs> vô quán cái phụ nữ kêu cà phê cái thằng ông kêu nước ngọt <laughs> không hồi lúc mới quen đâu dám kêu cà phê đâu ai con dạ. keo ờ, sữa, sữa cho nó mềm mại nó dễ thương à. à chứ còn quen sau này thì mình thích sao mình làm vậy đi <laughs> cô ơi giờ con hỏi cái chuyện này nó riêng tư chút xíu dạ. nè ở nhà là cô với chú người nào là ghen hơn ghen hả dạ thì ờ, công nhận thì hai người thì cũng ờ, có ừ, tin tin với nhau cho nên nhiều khi ảnh đi chơi hay là ảnh đi du lịch rồi đó thì à, cô cũng không có ghen cũng bình thường thôi ảnh thích đi thì ảnh cứ đi còn bên đây là có bạn của cô mời đi chơi thì à, thì cô theo thì ảnh cũng cũng cho vui vẻ có bao giờ thầy lén phén với một bông hồng nào hay có ý tưởng với một bông hồng nào mà cô nghĩ tới không? dạ chưa hồi lúc mà mới quen với nhau á thì à, tại vì ảnh có học trò nhiều ừ. thì lúc đó còn hơi hơi ghen ghen chỉ đó. đàn dạ, rồi kia dạ, tay chỉ đàn rồi, đó. đó rồi với mấy đứa nó ẹo ẹo ẹo nó nó ờ. nhõng nhẽo rồi đó thì còn còn còn có ghen còn bây giờ thì thôi ổng có tin tưởng ảnh muốn đi đâu chơi thì kệ ảnh cứ đi đó ừ. à. còn cô muốn đi đâu chơi thì ảnh cũng cho đi vậy là cô với chú là dùng cái chiêu là lạc mềm buộc chặt <laughs> như mình đòi hỏi ờ, ờ, quá tuyệt vời thì ờ, để làm cái gì miễn mình thấy hạnh phúc như vậy cũng là được rồi chứ mình không có đòi hỏi quá cao không phải được cái này rồi mình đòi cái khác đòi cái à. khác cao mãi chưa còn đừng đòi hỏi cái cao quá đừng thấy được mà cứ leo lên leo con giờ không có ai để con đòi hết á kinh nghiệm sau này nếu có phải không có luôn <laughs> vậy đó hả có giờ chú phát hiện có một người đàn ông nào đằng sau lưng cô hay là một người nào mà để ý tới cô không à thì cái này cũng là một cái mà quả cũng là ờ chưa yêu ai từ cái thuở mà tuổi thiếu nữ hả à. thì tôi cũng chắc hình như bả chưa yêu ai hết <laughs> coi như là chú là mối tình đầu luôn á à, coi như vậy thật ra ờ, mình bảo đảm rằng ờ, không có gì để để để ghen hết <laughs> à. vậy đó mà cái môi trường làm việc á thì nó cũng không có phải ờ, đụng chạm nhiều tại bả lúc đó là là cô giáo chỉ có dạy học trò xong rồi về thôi sau này bả đi làm thì cũng cái môi trường làm việc thì cũng ờ, nữ nhiều hơn cô thì không có đụng chạm nhiều nhưng mà chú có đụng chạm nhiều đó nha <laughs> nói thật chứ đó chú dạy đàn mấy cô xinh đẹp cầm tay thì có bao giờ cảm giác một cái bàn tay học trò đàn nào mà mềm hơn bàn tay của cô không à nắm thì tôi không có nắm à. nhưng mà tôi nhìn đúng là có những bàn tay đẹp quá <laughs> tức là có những bàn dạ. tay trắng bóc tại vì cái thi mà mình mình mình nói à, em bấm như vậy nè thì mình mình nhìn so hai bàn tay thì mình thấy rõ ràng là kịch cỡm liền ờ tức là một bàn tay thì già gân guốc đen vui, <laughs> còn một bàn tay nõn nà trắng bóc thì mình thấy cái đó cũng là cái cách biệt rồi vậy thì làm sao chú vượt qua những cái cái giai đoạn mà cảm xúc như thế khi làm thầy nó cũng là một nửa của của đạo đức rồi đó, rồi cái mình nghệ sĩ là mình đàn là một nửa đạo đức nữa thành ra chính vì cái con cái cái đuôi quá đạo đức mà nhiều khi tiếng đàn mình nó không có được uh, lãng mạn không được réo rắt nữa <laughs> thành ra giống như ba tôi ba tôi nói đó tức là tiếng đàn mày không có mùi tức là đánh lên á mà tôi không hiểu tại sao cái mùi là sao sau này tôi mới để ý những người nghệ sĩ tên tuổi đó họ đánh lên đúng là nó có cái mùi dạ. cái mùi của cái tiếng đàn còn mình không có là chắc mùi có lẽ là ngọt ngào nhưng mà là cái mùi hôi rồi gì tức là những người nghệ sĩ thăng hoa đó họ lãng mạn họ có những cái cảm xúc nó bất ngờ thì cái tiếng đàn nó sẽ vận vào đấy và nó thăng hoa còn chú thì hơi cứng ngắc trong trong trong sự lãng mạn đó thành ra chú mới giữ đến ngày hôm nay chứ gặp thầy dạy đàn thì gặp những cái bàn tay mà dịu dàng ngọt ngào đẹp ờ, thon búp bê thon như thế thì làm sao vượt qua được thì chính những điều đó đó đã giúp cô chú cho đến ngày hôm nay chứ nếu mà gặp ông thầy mà thăng hoa đó là mạn nắng liền say liền bàn tay búp măng non sao vượt qua nổi đúng, đúng là say nắng chứ không còn say cà phê nữa đúng rồi